Pues gan yo te cho chi ana ni ste ste hit. Ki chi ana este hit vi. Chi ana ocupar nis. Ki chi ana ocupar hit. Ki chi ocupar panel. Ki chi ana ocupar canel. Tenin na sabor ten niskit. Pues va, va bien, va bien, duen, parchale, va gac, gac ni picar, te chale sub, par gac ni hit bien. Sus logi roxni, gak ni pedas. chale, va chen langes. va gai. Se gak ni roxni pienda. ten chale. Va ni con panel, con canel, con. chale, Barcha leva sogni logi. Pues va, va mi Va Vangu gana mi roxni tana. Kiria de vin lain. Tencha pa chale va yai. và ya loan ta cho lại xuống này nó sẽ nặng chứ lá như chị ăn nó là gì bị ca vì lại ta chỉ lo này bà như bị cá lố nên tên cha lệ tên cha lệ nên đấy cái tiền kiện thì bị nên đấy ta nay là rục nên khi nào là vì ăn đấy thì là khi đi ăn thì là chỉ lo này bà như bị cá thì là tên này là lại như đấy وزنبق ولوج بريئة بريئة لوجني بريئة بين بريئة تان بچه بينك لو تن مين غاي اونلاين بين كغاي اونلاين تان چه بانه چه بانه چه بانه Ang roba chenis, no? a preparar mi parva sobni. Sobnilo. Lo pues sto. a sub basub ges lo estuf, te jan e vamos a chuyi. a noi pasumi me stufa c'è un ischio Rumei va ghidau, ghidau, o te pasce le vas, ma suông nên tên bác sẽ có gậy này con sẽ qua đến tay xỉu mình nốt sổ mình tên cho lại bạn và gậy này dana kizina na giria na nishte ni tem parchale yani giria idlaji parchale yani tem agakin karaoke maka maka bia mình lại như vậy và cho lệ các khi địa hít lại ni sẽ riệt hít lại ni tên cho lệ vợ các lại xin gì nha lại de na kula hila de ile wakaria chini babara babara miri enza babiri hila de che iba ayaini kontakna abini parchanda ir parchanda iba kakini un tabi mo kimbi ni असलियत में सैकलियत में लांजीत को पर्चा ले बाबा के लिए क्या ही निगाह से Kureva, to smo jajni, se kre. Se kre jajni, te pa čan, da je rak ni na. λέω παιδιά είναι παιδιά που να Δεν είναι νήσουν. Μέσα κρέζα κρυάνε, είναι περτσάλε κράπνη. Κράπνη να μπατάει να τετάσει. Κυρία, δεν πετάξει κανένα είναι, العلاج يدوي مازال لا لا لا قصر لا مازال دوزي العجيرية سيبوا العجيرية ده يجي يتكون يعني راكي anni काही काही वापरतील त्याच्याने टाइम आहे ते त्रास किंवा त्रास क्रिया करणे क्रिया करते जाई पण पण आपले पारा Usva va vale va ku hitvi Отлично. Логично.